ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây Trong video ngày hôm nay thì Vi có một trả bài dành cho các bạn khám phá về bản thân của mình uh, Những cái điểm mạnh, những cái năng lượng mà khiến cho người khác khi tiếp xúc với các bạn thích Ở đây cuộc sống của chúng ta chúng ta sẽ gặp và tương tác với rất là nhiều người ha Có người khác giới, có người đồng giới, uh, những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi và nếu mà các bạn thực sự cảm thấy tò mò là cái điểm mạnh cái năng lượng nào mà khiến cho người ta thực sự thích bạn ở bên cạnh bạn người ta cảm thấy rất là enjoy hoặc là những cái người anh em những cái người gọi bạn gọi là bạn thân á người ta thích cái gì ở bạn mà người ta chọn ở lại và gắn bó bên bạn thì uh, trước mặt của mình á là ba lá bài từ bộ oracle bộ the self care oracle thì ba lá bài này á uh, nó sẽ tượng trưng cho một cái nét tính cách đặc biệt mà mọi người nghĩ đến trong đầu thì như thường lệ vẫn là theo thứ tự chọn bài từ bên trái qua lá đầu tiên là lá Medicity ha số 30. lá thứ hai là lá à, Family à, số 23 và lá thứ ba là 32 make a meal thông tin về những cái bộ bài mình sử dụng trong video cũng như là mốc thời gian mình sẽ bỏ cái phần mô tả mọi người mở cho mở phần mô tả ra chết cho nó lẹ nha lá bài này meditate meditate trong bộ bài này có nghĩa là thiền định im lặng và chữa lành thì nếu mà các bạn nào chọn cái bộ bài này á mình nghĩ cái nét đặc trưng nổi lên ngay trong đầu của mình ngay từ khi lá bài này đó chính là bạn là một người rất là dịu dàng biết lắng nghe người khác và bạn là một cái người không thích tạo ra cái sự xáo trộn như đám đông á bạn là một cái người khá là dĩ hòa di quý biết kiểu là kiểu như là không không có hay áp đặt cái suy nghĩ của mình lên trên người khác nói chung là bạn là một cái người rất là dễ chiều ở trong một cái cộng đồng một cái tập thể à, nói chung là một người mà gọi là um, an phận á biết trước biết sau không có khiến cho ai đó khó chịu trong chỗ bạn đi làm hoặc là những cái người bạn quen cũng vậy khi mà người ta ở bên cạnh các bạn người ta cảm thấy như là rất là yên bình á không có uh, lộn xộn không có bon trơn không có ồn ào đó nói chung là đây là cái lá bài của những bạn tụ một ha và năng lượng khiến cho người khác thích thú với bạn là gì chúng ta coi lá the star wow. đúng là cái lá này nó rất là liên kết với lá uh, à, Medistay luôn á bạn yên lành bạn chữa chữa lành uh, bạn yên bạn bạn dịu dàng bạn yên lành nhưng mà nó khiến cho người khác rất là yên bình và giống như mình được hướng dẫn gì đó mình thấy cái lá style này nè khi mà ở bên cạnh một ai đó bạn dễ dàng cho người ta những cái lời động viên những cái tia hy vọng kiểu giống như là đang buồn đang chán vậy mà tìm đến bạn á bạn sẽ rất là dịu dàng giống như một cái hồ nước vậy các bạn sẽ chữa lành những cái đó và đưa ra một cái chiều hướng tốt hơn cho những cái vấn đề họ đang gặp phải oh, mình có cảm giác những bạn ờ, tụ một sẽ làm những cái công việc hoặc là những cái xu hướng chữa lành cho người khác bằng nhiều cách khác nhau chữa lành đây không phải là bạn là bác sĩ rồi bạn mới chữa lành nha các bạn có thể làm giáo viên nè hoặc là trong một cộng đồng tập thể thì bạn sẽ là một cái người uh, rất là giỏi trong cái cách mà cho lời khuyên người khác an ủi người khác động viên người khác tamarind vẫn là năng lượng của nước rất nhiều ha mình thấy nó đang năng lượng của cung bảo bình <coughs> The Lover Wow Mình đã định là sẽ rút bài thêm Nhưng mà ba lá bài này nó quá đủ cho mình rồi Mình thấy bạn là như thế nào nữa Bạn vẫn có một cái đức tính rất là tốt bạn là một cái người rất là biết yêu thương và trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào á cái điểm đặc trưng nổi trội của mình của các bạn cũng là cái kiểu như là bạn sẽ luôn suy nghĩ cho người khác trước khi bạn đặt ừ, kiểu như là bạn luôn nghĩ cho người khác trước khi mà nghĩ đến bản thân mình người ta có buồn có vui có giận hay không thì nói chung những cái lá bài này nó đều nói với mình là các bạn quan trọng cảm xúc của người khác hơn và đặc biệt các bạn quan tâm nói chung là bạn là một người rất là chu đáo rất là nhẹ nhàng à, người không có thích dành cái sự chú ý của người khác um, thích yên lặng nhưng mà cái sự yên lặng nó nó nó mang đến cái sự chữa lành và rất là giá trị luôn những cái lá bài này nó nó khẳng định với mình đó ai ở bên cạnh bạn á cũng giống như là tìm được một cái tia sáng nha thì à, giống như lá ngôi sao này ở đây ha à, bạn lan tỏa bạn mang được một cái cái tia hy vọng một cái sự ấm áp êm dịu cho người ta à, làm cái gì đó sâu sáng cho người ta khi mà người ta tiếp xúc người ta nói chuyện với bạn bắt rất là nhẹ nhàng yên bình người ta nói ít nói không có nghĩa là chán nha mọi người ở đây mình thấy các bạn ít nói nhưng mà các bạn rất là nhẹ nhàng các bạn biết mình nói những cái ngôn từ nó rất là mềm mại và khi người ta nghe các bạn nói người ta cảm thấy là bạn rất là à, kiểu giống như là được được so dịu cái tâm hồn vậy đó cái đó temperance này nè các bạn cũng rất là biết cái cách để cân bằng lại cái cảm xúc của người khác à, giữa cái việc nghe và nói thường á thì à, ờ, các bạn này á, mình thấy có xu hướng sẽ lắng nghe người khác nhiều hơn ừ. à, có nghĩa là bạn hay kiểu như là khi mà người ta ở bên cạnh bạn á cái cái điều mà người ta cảm thấy thích nhất là bạn sẽ luôn luôn lắng nghe người khác và bạn không bao giờ từ chối những điều đó cả cái đó là lớp nó cũng nói nhấn mạnh một điều khi mà các bạn tương tác hoặc là nói chuyện và tiếp xúc với một ai đó thì các bạn rất là để ý kiến người ta lên trước kiểu như là luôn suy nghĩ cho người ta trước sau đó mới mới mới nói là cái ý kiến của bản thân mình hoặc thậm chí là các bạn luôn luôn chọn cái giải pháp là lắng nghe nhiều hơn à, tại vì mình thấy cái xu hướng của những bạn này á, là dùng cái cảm giác về tương tác giống như là về cái cảm xúc về cái uh, ờ, ờ, ta gọi là cái gì cái giác quan nó nhiều hơn là so với uh, lời nói tại vì người ta nói một á, là các bạn đã hiểu được tới 10 rồi uh, kiểu như các bạn cảm nhận cái nỗi đau hoặc là những cái gì đó ở trong lòng của người khác một cách rất là nhanh cái trực giác của những cái bạn này cũng rất là mạnh mẽ nữa mình thấy bạn là một cái người rất là đa sầu đa cảm luôn à, ở đây đấy nha khi mà cái lá là lover ở đây nè mình thấy các bạn nhẹ nhàng nhưng mà các bạn lại rất là đa tình kiểu như chắc là có tâm hồn thi ca gì lắm cái cái tụ một này nó mang cho mình một cảm giác là bạn là một cái người rất là dễ đặt cái bản thân của mình vào trong cái trường hợp của người khác chẳng hạn như là cái người nào đó mà đang buồn mà đến nói với các bạn nói chuyện với các bạn là các bạn sẽ cũng như là buồn theo luôn á coi như là bạn sẽ cố gắng hòa nhập được với cái cái cái cảm giác đó với người ta cho người ta cảm nhận được là à, mình mình thấu hiểu và mình mình mình biết là họ đã trải qua những cái điều buồn buồn bã đến thế nào cho nên là cái cái tụng một này nè mình cảm thấy một cái năng lượng chữa lành lắng nghe và thấu hiểu rất mạnh ờ à, đây cũng là một cái năng lượng rất là nổi trội của các bạn ha à, mình ok mình sẽ rút thêm một bộ tarot khác để xem là uh, khi tương tác với những bạn tụ một á thì cái năng lượng khiến cho người khác thích khi mà tương tác với bạn là gì đầu tiên mình sẽ rút ba lá về người khác giới trước ha à, à. sẽ dẹp bớt ba lá đầu tiên thì mình sẽ rút ba lá trước để mình coi người khác giới thích cái điều gì khi mà tương tác với các bạn rồi à, chính vậy wow. họ, họ cảm thấy bị thu hút ha ô tháo gậy ô gậy rất là nhiều nha có vẻ như là những cái đối tượng khác giới rất là thích các bạn tụ một luôn đó mấy họ bạn cảm thấy bạn là một người rất rất rất là à, để mình rút thêm ok đó hơn mấy ôi gậy không à mọi người bảy gậy và cuối cùng là The Handman những người khác giới nghĩ gì về những bạn tụ một hả mình thấy là họ cảm thấy bạn rất là là đọc kiểu như là có một cái gì đó có sức hút với họ luôn á um, họ cảm thấy bạn là một cái người mà làm cái hình mẫu lý tưởng để mà họ um, tìm kiếm á um, người ta sẽ người ta nói là uh, những cái bạn tụ một á mình thấy thường cái xu hướng của các bạn là bạn sẽ lắng nghe nhiều hơn là các bạn nói uh, trong trong một cái cuộc nói chuyện trong một cái cuộc tương tác thì bạn sẽ là cái người nói ít hơn cái kiểu mà dĩ dĩ hòa dĩ quý kiểu như là một cái người rất là dễ chịu cho một cái cộng đồng cái tập thể cho nên là những cái thương hướng nếu mà bạn là nữ trong cái tụ bài này ha thì mình thấy mấy bạn nam rất là thích bạn điều đó luôn tại vì con trai thường thích những cái cô gái rất là nhẹ nhàng à, thấu biết trước biết sau biết điều mà không có nói nhiều không có hai tràm đàm này nọ cho nên là các bạn làm một cái gì đó rất là hay thôi nếu trong mắt người khác giới là con trai nha còn nếu mà bạn là đàn ông ở trong cái tụ bài này bạn là con trai đang nghe tụ bài này và cái đối tượng khác giới của bạn là nữ thì cái uh, cái, cái cái người nữ đó lại nhìn bạn theo một cái cách rất là khác họ nhìn bạn không có giống như những gì các bạn có thể chia sẻ mặc dù là bạn ít nói giống như mình đã nói cái năng lượng ở trên là bạn là một người thích uh, lắng nghe à, thích cảm nhận và thích chia sẻ thích chữa lành cho người khác á. thì trong mắt của những người nữ khác giới á, thì mình thấy cái hình ảnh của bạn là men, bạn có gì một cái gì đó rất là đặc biệt một cái gì đó rất là riêng và không có lẫn vào đâu được hết và cái cái điều không lẫn vào đâu được đó nó lại là một cái giống như là một cái ờ, một cái cái cái, cái điểm nhấn và để cho người ta luôn luôn thích các bạn luôn luôn kiểu như là muốn muốn muốn, muốn tương tác và nói chuyện với các bạn nhiều hơn nữa nhiều nhiều nhiều hơn nữa và cái đó là nó tỏ ra một cái nguồn uh, cái gì ta coi một cái năng lượng vượt trội rất là tốt là, là, là kiểu như là một cái năng lượng thu hút rất là lớn ừ. kiểu như là càng nói chuyện với các bạn họ cảm thấy như là họ không có hiểu gì bạn cả và nó rất là tò mò con người à, nó ừ, thường thì con người hay có một cái à, cái đức tính là tò mò và cái gì mà mình càng không biết thì mình lại càng cảm thấy thích thú và muốn biết biết nhiều hơn nữa và khi tương tác với bạn á người ta thấy mới đây bạn vui vẻ nè sau đó các bạn lại trầm tư nhưng mà bạn không có làm phiền người khác nha cho nên cái năng lượng này á, nó vẫn tốt ra một cái gì đó khiến cho người ta rất là muốn biết nhiều hơn nữa về bạn nhưng mà bạn lại có một cái gì đó rất là riêng và không lẫn vào đâu được hết và khi ở bên cạnh bạn á, thì cái năng lượng của là handman và cái lá the hermit mà cảm giác rất là mạnh song song với những cái năng lượng lửa nữa cho nên nếu mà đối tượng ờ, khác giới như vậy bạn á, là họ bị thu hút và bạn rất là nhiều họ thấy bạn giống như một cái con đường uh, ma mị đang kiểu như họ thích bạn họ tương tác với bạn họ cảm cảm giác giống như là mình đang đi trên một cái con đường đêm uh, kiểu như con đường đó rất là đẹp nhưng mà nó cũng rất là ma mị nhưng mà nó nó sẽ không biết trước là ở cuối con đường nó sẽ ra cái gì xảy ra ở cuối con đường nó nó sẽ xảy ra điều gì nó sẽ có những cái sự vật gì thì họ rất là tò mò và họ muốn đi tiếp à, muốn kết nối với các bạn tuy nhiên là đó là một cái gì nó rất là uh, lạ và nó nó nó lại không thể nào ngừng thu hút được đó cho nên là người khác giới có một ấn tượng rất tốt với những bạn tụ một mà ok giờ mình sẽ rút thêm những người đồng giới thì sẽ có cái năng lượng thế nào với những bạn tụ một yeah, judgment wow skin of swords yeah the mexican wow This will, wow. Jen wow. Uh, <coughs> hồi nãy mình có nói cái từ đa tình đúng không mọi người những bạn tụ một này mình cảm giác những bạn đa sầu đa cảm và cũng rất là dễ dễ rơi vào lưới tình với một ai đó bạn bạn là một cái con người rất là nghệ sĩ rất là nghệ thuật rất là thích những cái gì nó thân chính và cảm xúc và cái cảm xúc của bạn nó cân bằng và những cái người người khác giới á, bị thu hút bởi các bạn là bạn bạn là chính bạn và bạn không không có giống ai hết bạn có một cái gì đó rất hay ho và và, và không lỏng với ai hết thì với những bạn cùng giới á, bạn sẽ là một cái hình mẫu lý tưởng để mà họ hướng đến và họ họ ca ca tháng và họ kiểu như là là là là, là ngưỡng mộ và muốn bắt chước theo ở đây chúng ta có rất là nhiều lá nói về cái sự ngưỡng mộ và cả cái mặt ừ, tính cách rồi uh, cái sự thu hút và cái cái cái cái um, nói chung là mình thấy tất cả mọi thứ luôn họ đều rất là để một các bạn á đầu tiên mình cảm giác như lá xích mình các bạn có thấy cái lá bài này á ở dưới đây có rất là nhiều con người và đang nhìn lên bầu trời và đang ca tháng và đang ca tụng hay không thì bạn là một cái người mặc dù là bạn ít nói nhưng mà bạn sẽ luôn nhận được những cái lời à, đánh giá tích cực từ những cái người đồng giới cái last skin of qua tiếp theo nó đi ra thì bạn là một người rất là hiểu biết bạn có thể là một cái người à, làm công ăn việc làm hoặc là đi học á, thì bạn khá là thông minh bạn khá là học giỏi à, trong một cái đội nhóm thì các bạn sẽ là một cái người à, thường nắm cái vai trò quan trọng à, còn nếu mà đi làm rồi thì mình thấy thậm chí là các bạn có thể làm sếp nữa một ông sếp kiệm lời ít nói nhưng mà rất là có cái cái cái chỗ đứng trong lòng người khác tiếp theo lá the mexican này nè các bạn biết các bạn là ai họ đánh giá bạn rất là nhiều một một người rất là tự tin ha năng lượng của the mexican là một người rất là tự tin mình khi mà nhìn mình rút những lá bài này ra thì mình cảm thấy cái năng lượng nam ở trong cái tụ bài này rất là nhiều có thể là có nhiều bạn nam đang xem tụ một ừ, mình nghĩ vậy mình nghĩ ừ. là có nhiều bạn nam đang xem từ một tiếp theo the world the world the... tiếp theo là đã the worst the world trong một tụ bài là sự trọn vẹn sự um, thành công trọn vẹn và là một cái gì đó giống như là một cái vòng tròn mà nó không có cái lỗ khuyết gì đó và bạn là một cái hình mẫu và bạn là một cái hình mẫu mà khiến cho người ta rất là ngưỡng mộ và muốn muốn ờ, bắt chước theo muốn ờ, noi theo giống như là một cái một cái cái tấm gương sáng ngời mà ai ai cũng nhìn vào và wow à, ở đây có một cái người tuyệt quá dạ một cái một cái nguồn năng lượng rất là tích cực ha mình thấy ờ, nếu mà những cái người tụng một này mà thấy các bạn rất là được lòng thiên hạ luôn á bạn là một cái người mới nếu mà gọi là bạn đi đâu á bạn cũng đa số bạn nhận được những cái lời um, phê bình nó rất là tích cực á không có ai ghét hoặc là không có ai chê trách như bạn hết nhưng những cái năng lượng này nó khiến cho mình cảm giác như là bạn là một người rất là trọn vẹn và tuyệt vời luôn và cuối cùng là lá trend thì cái lá trend này ở đây á bạn ờ, chẳng những thu hút về mặt tính cách và còn về ngoại hình nữa mình thấy những cái lá bài này nó cũng nói cho mình một điều đó chính là các bạn từ cái ngoại hình cho đến cái cách xử sự rồi cho đến cái cái cái tính cách cũng như là cái uh, cũng nói chung là mọi thứ của các bạn á nó đều tạo ra một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ uy lực nè các bạn có thấy lá Tren á nó rất là liên kết với cái lá này luôn á Tren á trong cái tụ bài tarot á là một cô gái thần phục một con sư tử đó cho nên thì cái lá bài này nó giống như là các bạn là một người bình thường rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là uy lực á các bạn có thể dùng cái cái sức nhẹ nhàng đó của mình để điều chỉnh mọi cái sự vật sự việc nó đi theo cái quỹ đạo mà mình mong muốn mọi người hiểu ý không có kiểu như là à, lấy lấy nhung hóa cương á à, đó biết uh, biết biết dùng những cái tình thế nói chung là bạn rất là thông minh và bạn biết và các bạn biết thuần phục cái cái cái cái thiên hạ này theo ý các bạn à, đó nhưng mà bạn là bình thường là mình thấy là bạn rất kiệm lời ha không phải là một cái người nói nhiều đâu à, rất là tự tin à, trong mắt của cả nam lẫn nữ thì đều đều là những cái người mà là làm cái gì đó rất là hay ho và người ta muốn càng nói thì người ta càng lại muốn nói chuyện tiếp càng muốn biết nhiều hơn nữa các bạn đó nó một một nguồn năng lượng uh, tích cực ha bây giờ mình sẽ rút những lá oracle để xem những cái nét nổi bật nhất ở trong cái tính cách của các bạn là gì chúng ta có lost tiếp theo là vision và the body if con lương trong cái cái tổ một á mình thấy cái từ khóa các bạn là các bạn là là một cái gì đó rất là mềm mại và uyển chuyển khi mà mình rút cái lá con lương này ra mà cảm giác các bạn rất là <laughs> không phải mình lương lẹo đâu mọi người cái này là giống như là các bạn rất là uyển chuyển các bạn có một cái gì đó rất là dẻo dai và ở đây không phải là dẻo dai trong cái, cái mặt hình uh, body về sức khỏe thì mọi người mà dẻo dai đây là trong cái cách cử chỉ trong cái cái cái cái tương tác mỗi ngày của các bạn chúng ta có lá identity oh ok những cái lá bài nó đúc kết với mình một điều là bạn sinh ra và đến với cuộc sống này để tạo ra một cái gì đó mới mẻ hơn để lan truyền những cái thông điệp những cái bài học đến cho mọi người xung quanh khi mà người ta cần bạn người ta tiếp xúc với bạn người ta học hỏi được rất là nhiều bạn là một cái người gì đó mà khiến cho người ta cảm giác như là khi mà nhìn vào bạn ấy giống như nhìn vào một, một cái tấm gương một cái tấm gương đó nó sẽ phản chiếu những cái phần tích cực trong con người kia con người họ và họ họ có quyền sống tốt hơn và khi mà tương tác với bạn á họ cảm thấy mình tự tin hơn được chữa lành và cảm thấy rất là an tâm đó thì cái cái lá bài những cái lá bài này nó vẫn nói là các bạn trong trong những cái cuộc tương tác mỗi ngày bạn luôn dùng những cái gì những cái thái độ nó nó dĩ hòa dĩ quý để mà tương tác và để giao tiếp mọi người bạn không có thích đã kích hoặc là không có thù hằn gì với ai hết những cái lá bài này nó nói bạn là một cái người luôn giữ cho một cái cái tâm trạng của mình trong một cái trạng thái thiền định đó và hồi nãy giờ mình rút tarot cũng vậy thì bạn luôn là một cái dấu chấm hỏi lớn đối với người khác tuy nhiên á à, bạn lại là một cái người biết rõ bản thân của mình là ai bạn đang làm cái gì và bạn bạn biết được cái cái cái giá trị của mình đang nằm ở đâu những cái lá bài này nó đều nói với mình nó khẳng định được một câu là những cái cái điều mà các bạn đang và đã trải qua nó là một cái cái cái cái một cái kinh nghiệm sống và các bạn cảm cảm thương và cảm thông cho người khác bằng tất cả cái cái cảm xúc và cái sự chân thành của mình cho nên á đổi lại á, các bạn cũng cũng sẽ được những cái cái ờ, sự công nhận rất là tốt từ phía mọi người không hầu như những người xung quanh đều cảm thấy những cái năng lượng rất là tích cực từ những cái bạn này à, có một số thật ra mình thấy những cái bài này nó có, có nói mình một số những vấn đề tiêu cực như thế này là trong số trong trong trong trong một số ờ, những cái lời khen mà các bạn luôn nhận được những cái mặt tích cực á thì cũng cái gì nó cũng có hai mặt hết đúng không thì à, sẽ có những cái lời khen tích cực thì nãy giờ mình đã nói mọi người ha mọi người rất là cương nhu đúng lúc các bạn không thích cái thù hằn với ai hết các bạn thích cái cảm giác uh, yên bình và tạo cho người khác cảm giác yên bình khi người ta nói chuyện với mình các bạn uh, không có thích uh, uh, hơn thua với ai hết đó nhưng mà sẽ có những cái thành phần không thích bạn và người ta nói với bạn thảo mai các bạn luôn liệu <laughs> như, cái lá con trăng này đây nhưng mà bạn khá khá là kiểu như dễ trân người ta hay nói là các bạn nhìn thảo mai nhìn giả tạo quá thôi mà làm gì có người nào hiền như vậy đâu đúng không thì mỗi người đều có một cái cách nghĩ khác nhau thì không có lý do gì các bạn phải bắt buộc phải nghĩ giống y chang như những cái người kia à, miễn là các bạn biết bạn là ai và các bạn đang ở đâu thì hoàn toàn cuộc sống này nó vẫn nằm trong cái quỹ đạo và giống như là cái cái cái sự điều khiển của các bạn thôi và hãy giữ cho mình trong một cái trạng thái cân bằng và tốt nhất thì những cái lá bài này nó khuyên là nó không có khuyên gì cả nó chỉ khẳng định lại với mình là các bạn thật sự rất là tốt à, và những cái người phê bình bạn á mà nó không đúng á thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua tại vì miệng thì của người ta mà người ta muốn nói như thế nào là chuyện của người ta quan trọng là các bạn sống tốt các bạn biết mình đang làm gì đang là ai thì như thế là đủ rồi thì đó là những thông điệp của những bạn tụ một ha những bạn tụ hai là những bạn chọn cái lá bài family này trong cái lá family này nó có nghĩa là một cái gì đó một cái nơi nào đó mà các bạn có thể thoải mái yêu thương thoải mái sống thật là chính mình và các bạn hoàn toàn à, tin tưởng có thể an tâm vào cái nơi đấy cái lá bài này nó lan tỏa thông điệp như vậy còn bây giờ thì mình sẽ rút tarot cho những bạn tụ à, tụ hai để xem à, nữ hoàng gậy queen of wands bảy gậy bốn xu 5 xu à, những cái điểm mạnh mà người khác thấy ở những bạn tụ một ôi tụ hai á mình thấy có hai mặt song song luôn ha có một cái hai hai hai cái vế luôn mặt thứ nhất là điểm mạnh đó. như mình đã nói là các bạn là một người rất là vui vẻ hài hước và bạn có có năng lực làm việc những cái điều điểm mạnh là mình thấy trong cái công việc á bạn luôn là cái người hoàn thành rất là xuất sắc cái công việc của mình bạn không phải là một cái người vô trách nhiệm công việc ha các bạn uh, muốn công việc nói chung là thường khi mà ví dụ như sếp đưa cho các bạn cái cái đề án đó hoặc là cái công việc đó những cái báo cáo đó thì các bạn sẽ luôn làm rất là đúng hẹn và các bạn không bao giờ trong cái trạng thái là trễ nải hết nói chung là bạn là những con người có công việc mà thấy là các bạn rất là năng động bạn nhiều lửa và các bạn rất là thích học hỏi trong công việc nha mình nhắn khẳng định là bạn là người làm cho công việc nhưng mà cũng có song song như thế này mình cảm giác như là các bạn quá chú tâm vào công việc và khi người khác thấy bạn như vậy cho nên người ta cũng không có muốn tiếp xúc với các bạn nhiều quá có nghĩa là khi mà người ta nghĩ về bạn ờ, người ta thấy bạn là một người có thể có một cái nguồn năng lượng tích cực cũng như là một cái thành phần nổi bật trong công việc cái nơi các bạn làm tuy nhiên á là chỉ là người tốt trong công việc thôi còn còn lại thì họ không biết quá nhiều bạn giống như là bạn cũng bận quá mình thấy ở đây có nhiều năng lượng về sự bận biệu nè các bạn ở đây có lá bốn xu nữa các bạn có thấy một cái người đàn ông ông ấy đang gom vàng lại và bỏ trong cái cái kho của mình có nghĩa là tối ngày các bạn trong đầu các bạn cũng chỉ có công việc công việc công việc và các bạn thật sự bận theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha bận trong tâm trí và bận về mặt hình thức luôn các bạn luôn cố gắng là mình sẽ uh, có công việc này hai bạn làm công việc kia các bạn rất là uh, thích uh, học hỏi các bạn làm liên tục liên tục bạn một cái người rất là tháo phát rất là linh động và queen of quen này nè các bạn không phải là một người ở một chỗ tuy nhiên á mình thấy năm xu đây nè các bạn nếu mà hỏi ngoài công việc ra thì các bạn có gì hay không thì mình lại thấy không thấy là các bạn có gì cả các bạn là một cái người thậm chí hơi cô đơn các bạn chọn công việc là một cái niềm vui của mình ừ. cho nên là trong công việc thì bạn rất là tỏa sáng ha à, bạn là một cái người à, rất là nổi bật trong cái chỗ làm và nếu mà bạn còn đi học á, thì mình thấy các bạn tối ngày các bạn chỉ cắm đầu vào học thôi trong đầu của các bạn chỉ có học học học học làm sao để mình học giỏi hơn à, ờ, mà mình còn phải học môn này mà mình phải học môn kia rồi sắp thi ra trường rồi mình phải thi vô cái trường đó đó ở ờ, trường đó lấy điểm đầu vào bao nhiêu nói chung là trong đầu của những bạn tụ ha chỉ có công việc học tập những cái gì nó về mặt uh, mang tính kiếm tiền thì các bạn sẽ luôn đầu tư vào còn uh, về mặt tình cảm hay là tương tác thì mình thấy bạn không phải là một người giỏi tương tác người khác uh, đó cho nên là mặc dù các bạn khá vui tính ở đây mình thấy cái năng lượng của Queen Winnipeg nè có vẻ là bạn khá vui tính nhưng mà người ta thấy bạn vui tính nhưng mà người ta không có muốn nói chuyện nhiều với các bạn mình thấy khá là lạ vậy luôn có thể là bạn bận quá hoặc là um, người ta thấy thấy bạn bận quá người ta cũng không không có muốn um, tương tác nhiều hơn kiểu như nói chuyện xảy ra vài câu biết bạn vui tính bạn tháo vát các bạn à, được việc như thế nhưng mà còn nếu mà gọi là à, biết nhiều hơn thì vẫn chưa biết bây giờ mình sẽ rút thêm bài lá tarot từ bộ Rider Waite Tarot để xem người khác giới nghĩ gì bạn ha ok năng lượng điểm mạnh nào người khác giới thích bạn đó chính là Queen of Pentacles wow oh, một gậy á 5 cấp cái này là 7 cấp mình xin lỗi 10 dậy. một xu wow à, hôm nay tụi hai có nhiều năng lượng song song nhỉ mình thấy như vậy khi mà người khác giới nghĩ với bạn á họ nghĩ bạn là khuyên pentacle nếu mà họ nếu mà họ chẹt chẹt tuổi bạn hoặc là nếu mà các bạn đã đi làm rồi đã đến cái độ tuổi mà kết hôn rồi đó thì mình thấy bạn là một cái mẫu người lý tưởng cho việc kết hôn à, bạn là một cái người rất là trách nhiệm rất là cầu toàn và rất là biết chăm sóc cho cho, cho cái gia đình của mình à, thì họ nếu mà cái người khác giới nghĩ với bạn à, nếu mà họ là đàn ông thì họ nghĩ bạn là một người vợ tuyệt vời à, một người vợ mà có thể có thể lo ở trong nhà tốt mà cả ở ngoài đường cũng tốt luôn bạn vừa có công việc nè và các bạn cũng rất là chú tâm về cái gia đình của mình và cái lá bài này nó cũng rất là liên kết với cái lá oracle này luôn tại vì queen of pentacle á, thì hầu như á, hậu hậu su á, đều rất là liên kết với gia đình đó thì bạn sẽ mang lại một cảm giác là rất yên tâm rất là chân thành và được ờ, kiểu tạo ra một cảm giác là bạn có thể tạo ra một cái nơi nào đó nơi ăn trốn ở này mà khiến họ họ cảm thấy an tâm và vui vẻ khi mà ở bên cạnh đó. thì cái cái lá hậu su này ở đây là như vậy còn nam thì mình nghĩ là nếu mà bạn là đàn ông ở trong cái tụ này á, thì người khác giới nghĩ bạn là một cái người rất là lấy đáng để lấy ờ đó đáng để đầu tư vào à, và khi mà thấy hai cái lá này ra nó cùng một lúc đó, bạn là một trong những cái sự lựa chọn tối ưu của họ khi mà nghĩ đến cái việc mà có người yêu hoặc là lập gia đình à, cái này là vế đầu nha mọi người ok chúng ta tiếp theo chúng ta có lá một kỵ và lá bảy cấp thì mình thấy nếu mà họ nghĩ về bạn á họ cũng nghĩ là bạn sẽ là một người rất là đáng để có thể để quen đã là một cái sự lựa chọn à, thường thì lá bài cấp là về sự lựa chọn các bạn thấy một người đàn ông với rất là nhiều những cái offer ở phía trên có nhiều rất là nhiều cái sự lựa chọn bạn là một trong những cái sự lựa chọn rất là lý tưởng và giống như một cái ly bằng bàn khiến cho họ cảm thấy là hấp dẫn và mời gọi và muốn đầu tư vào ha ở đây chúng ta có lá kiểu như là nếu mà người khác giới nghĩ với bạn á thì à, cho dù là lớn tuổi hơn hoặc nhỏ hơn thì họ đều thấy là bạn là một cái người rất là hay ho để có thể tiến triển của mối quan hệ tuy nhiên ở đây chúng ta còn có một vế khác nữa nè khi mà nếu mà các bạn uh, kiểu như là khi mà quen với bạn á mình thấy cái năng lượng của bạn á bạn là mang cái năng lượng của à, hậu su á thì bạn nó rất là trách nhiệm và chân thành à, khi mà một khi mà quen với bạn bạn không có thích một hai bữa quen chơi cho vui thôi đâu các bạn à, một khi mà các bạn đã quen ai rồi á thì các bạn muốn muốn muốn chắc chắn là cái mối quan hệ nó phải ra ngô ra khoai phải có ờ, phải có một cái gì đó một cái đích mục đích rõ ràng thì các bạn mới mới tiếp tục ở đây cũng ta có lấy một xu một xu trong mình nói là trong một bất cứ một cái mối quan hệ hầu như là muốn thiết lập một cái nền tảng một cái ờ, một cái vấn đề một cái tên cụ thể cho cái mối quan hệ đó thì cho đến khi mà thiết lập một cái mối quan hệ thì những cái người xung quanh cảm giác như là nếu mà lấy bạn thì rất là áp lực á và kiểu như là họ phải lo quá nhiều tại vì bình thường của bạn đã rất là giỏi và đảm đang bạn rất là tháo vát rồi cho nên là khi mà họ muốn tiếp xúc hoặc là họ muốn cưới với bạn á họ cảm thấy giống như là mình sẽ phải gồng lên và giống như một người đàn ông ôm 10 cái gậy như thế này đó nếu như mà là thích thì thích đó nhưng mà cũng rất là áp lực nhưng mà bạn lại là một cái đối tượng lý tưởng để để để mà gọi là đưa vào tầm ngắm không hơi kỳ lạ đúng không à, bởi vì hôm nay tụ hai theo có năng lượng song song nhiều ghê còn bây giờ mình sẽ xem coi trong mắt của những người đồng giới thì tụ hai sẽ là người như thế nào đã có những cái năng lượng nổi bật à, sĩ dậy nóng tính nhưng mà cái à, ờ, kỵ sĩ gầy nhanh nhẹn tháo vát ừ. hai kiếm nè à, một người rất là thẳng tính nè à thẳng lắm ờ, thẳng thắn nghĩ gì là đó Cameron ờ. ờ, hậu gậy vui tính ờ, thẳng tính vừa vui tính vừa thẳng tính và đa môn ờ cái năng lượng của những bạn tuổi hai ở trong mắt của người đồng giới cũng là một cái gì đó rất mâu thuẫn à, một lúc thì thấy bạn rất yên bình như một cái hồ nước mùa thu vậy đó và các bạn đang năng lượng của lá temperance à, một cái năng lượng nhẹ nhàng dịu dàng à, the moon cũng mang cái tính chất gọi là nhẹ nhàng yên bác và cảm thông tuy nhiên thì cái năng lượng này nó lên đầu tiên thì có vẻ như người đồng giới thấy các bạn khá là uh, nhanh nhạy uh, năng động và các bạn rất là thẳng tính bạn nghĩ gì bạn nói đó bạn là một cái cô nàng một cái anh chàng mà không có phải là thảo mai ha mình thấy các bạn khá là kiểu như trong mắt người khác hay người ta nói nhẹ nhàng á hay nói các bạn là cá tính á các bạn nghĩ gì các bạn nói cái đó các bạn không có uh, đặt nặng cái vấn đề là uh, mình phải nói ngon nói ngọt để lấy lòng ai hết những cái những cái lá bài này nó nói là một là các bạn không nói không nói gì luôn mà các bạn nói là các bạn chỉ nói thật thôi các bạn không có cố lấy lòng bất kỳ một ai hết cái năng lượng của hoàng hậu gậy các bạn cũng rất là tự tin luôn các bạn kiểu như là các bạn nghĩ là ờ mình cũng có giá trị mà mắc gì mình phải xu nịnh với ai các bạn cảm giác như là người ta không muốn nghe thì các bạn sẽ không nói à, ờ, đó, giống như lá hải kiếm này nè nhưng mà một khi mà các bạn đã nói rồi bạn sẽ nói những cái lời đó là thật lòng rất là bộc trực thậm chí rất là đau lòng luôn và những cái người đồng giới á, họ thấy các bạn như thế thì họ sẽ nghĩ như thế này có nghĩa là các bạn sẽ không tạp niệm các bạn nói thật các bạn góp ý một cách rất là thẳng thắn mặc dù những cái lời nó hơi khó như thế nhưng mà họ mặc định hiểu là các bạn chỉ nói thật mà thôi không phải là tại vì bạn ghét họ hoặc là bạn bạn bạn có ác cảm với họ bạn mới nói xấu thì cái lá family này một lần nữa khi mà nó liên kết với hai cái tụ bài cho dù là năng lượng khác giới hoặc là năng lượng đồng giới thì mình thấy các bạn vẫn mang một cái cái cảm giác rất là tin tưởng có thể tạo cái sự an tâm cho người ta khi mà người ta ở cạnh tiếp xúc với các bạn đó đây là cái năng lượng của sự tin tưởng có cảm giác như là khi mà mình về đó mình sẽ có cảm giác là mình rất là an tâm và ở đấy thì mình có thể là sống và chính mình không có tạp niệm gì hết ok bây giờ mình sẽ rút những lá oracle cho những bạn thứ hai chúng ta có lá có chicory family một lần nữa mọi người hai lá family vẫn là một cái gì đó nhấn mạnh về gia đình Ồ, mình thấy nếu mà các bạn à, à, tụ hai cũng là một cái người con người sống của gia đình đó nghĩ như là cái gì cũng là đặt gia đình mình đầu tiên ti cấp ừ, ừ. ai à. à khi mình rút những cái lá oracle này ra mình cảm giác cái năng lượng của những bạn tuổi hai khá là giống như những bạn tuổi một à, nhưng mà cái năng lượng của những bạn tuổi hai nó sẽ là một cái gì đó mạnh mẽ hơn thẳng thắn hơn à, cuộc sống mà đúng không chúng ta khi chúng ta ở ngoài chúng ta tương tác với người này người kia sẽ có những cái người rất là à, không tốt à, à, sẽ có những cái người rất là lương lẹo họ họ rất là ba hoa họ rất là à, nghĩ một đằng mà họ làm một nẻo với các bạn họ sẽ có những cái thủ đoạn hoặc là những cái điều không tốt khi mình nghĩ về bạn nhưng mà không tại vì lòng người sâu lắm làm sao mà chúng ta đo được đúng không thì khi mà về nhà thì những cái lá bài này nó nói là khi mà ở bên cạnh của những bạn tụ hai các bạn giống như là cho cả họ những cái người tương tác với bạn cảm giác như là được về nhà rồi được sống là chính mình đều là một cái gì một cái nơi đó các bạn cảm thấy rất là yên tâm các bạn có thể nghỉ ngơi các bạn có thể sống thật là chính mình à, các bạn có thể có một cái sự thấu hiểu và sau khi mà tương tế với bạn xong á họ được một sạc lại một cái năng lượng Để ai nè trong cái tụ bài này á nó nói là những cái nỗi đau những cái uh, những cái sự ờ, không vui nó sẽ được các bạn nhìn thấu và các bạn tạo cho họ một cái uh, sức mạnh để họ mạnh mẽ hơn tự ừ. tin hơn sau những cái bão dông ở ngoài kia thì mình thấy cái năng lượng của những bạn tụ hai á cho dù các bạn ít bạn hay là các bạn nhiều bạn so với những cái tụ bài như thế này á thì mình thấy cái người năng lượng tương tác với các bạn á à, thì họ vẫn cảm giác như là họ cảm giác học được cái sự mạnh mẽ hơn từ bạn này rất là bộc trực các bạn rất là tự tin và các bạn biết cái bản thân của mình ở đâu và các bạn có cảm giác tạo người ta cảm giác là cho dù các bạn ít bạn hay là các bạn không có bạn đi nữa thì các bạn vẫn rất tin tưởng bạn tạo ra một cảm giác có thể khiến cho người khác tin tưởng mặc dù người ta không có tin người ta không có tương tác với bạn quá nhiều như, như ở đầu tụ bài mà mình đã nói ha nhưng mà không có ai có thể phủ nhận cái độ trách nhiệm của các bạn à, bạn tháo vát các bạn được việc bạn có giá trị như thế nào thì à, không ai nhìn không ai có thể chối cãi được đó giống như cái ánh mắt vậy nè dù nãy giờ mình rút ra cái năng lượng song song của chịu hai khá là nhiều nhưng mà những các bài nó đang cổ vũ và khen các bạn đấy thì đó là trả bài của những bạn tuổi hai á bây giờ mình sẽ đến với những bạn chọn tụ bài cuối cùng bài cuối cùng là những bạn chọn cái lá Make the Meal này ha thì uh, cái lá bài này trong cái tụ bài uh, trong cái uh, cái bộ bài Oracle á thì có nghĩa là các bạn uh, sẽ làm nấu ăn nấu nấu nướng và thể hiện cái tình yêu qua cái món nấu nướng đó uh, thì có thể là những bạn tụi ba biết đâu là thể là những người nó ăn ngon đúng không ok cấp wow yeah dạ. tự nhiên ờ, sao tự nhiên gúp cái lá này rồi thêm có cái lá macdamil này mình <laughs> nghĩ tới cái câu là cái con đường ngắn nhất đến với tình yêu đến với trái tim chính là không có cái bao tử rồi mọi người <laughs> thế là judgment wow còn làm cái lá nấu ăn đó mọi người mọi người có thấy ở đây là một cái cái nồi một cái nồi đúng không ta một cái cái nồi rồi rồi rồi rồi có người nấu rồi ở trên có một cái bàn tay nêm nếm cho bị biến thành một người khác đó vẫn là tiếp theo là sáu gậy wow. men men và tám xu à, cái năng lượng của bạn à, à, tụ tụ ba hả là một cái năng lượng rất là tự tin à, rất là um, rất là độc nhất vô nhị cái tụ này nó khá là giống cái tụ một á nhưng mà cái năng lượng này à, là cái năng lượng từ trong cái khí chất của các bạn luôn nha có nghĩa là từ mà cái cái thời mà các bạn cha sanh mẹ đẻ các bạn ra là các bạn đã có cái <laughs> cái năng lượng mà gọi là độc nhất vô nhị này rồi các bạn rất là độc đặc biệt giữa một cái đám đông luôn á tại vì năng lượng của The Handman á, là một cái người gì đó uh, rất là thích uh, khác biệt trong một cái đám đông không có thích đi cái đi theo cái lề lối bình thường đó và ở đây trích mình nữa có vẻ như là các bạn đã trải qua một cái vấn đề gì đó hay là các bạn rụt rửa từ từ có nghĩa là trong suốt cái quá trình mà các bạn trưởng thành các bạn từng từ bé các bạn lớn lên các bạn sẽ trải qua được rất là nhiều chuyện và nó cái phiên bản của các bạn hiện giờ thì nó là một cái gì đó nó đã được rụt rửa và mài dũa theo thời gian ừ. cái cái cái lá tám xu với cái lá trích mình này nè nó cũng mà nói với mình là có vẻ như thời gian rèn giũa các bạn rất là nhiều ha các bạn đã trải qua rất là nhiều chuyện và bây giờ các bạn không chạy theo số đông nữa các bạn sống là chính mình các bạn thể hiện bạn là ai và các bạn thoải mái với cái sự cá biệt cái sự độc lập à, cái lá sáo gậy này là các bạn tự tin các bạn đứng trên ngôi cái, cái ở ở trên cao và các bạn tự tin thể hiện các bạn là một cái người uh, thoải mái các bạn uh, là chính bạn và các bạn rất là uh, vô, vô lo về cái điều đó hả ngoài ra cái lá chu cấp này các bạn có thấy hình ảnh có hai người đàn ông thường ở trong những cái lá bài chu cấp nó sẽ nói về cái sự kết nối về việc yêu nhau đúng không nhưng mà ở đây uh, những cái hình ảnh này nó kiểu như hai người đàn ông mà uống rượu với nhau á mình lại cảm nhận theo như một cái góc nhìn thế này các bạn là là những người tri kỷ tốt các bạn sẽ là một người bạn tuyệt vời ừ. các bạn mặc dù là ở ngoài các bạn là ông hoài ông ông hoàng ông này bà nọ à, các bạn có những cái đỉnh cao của mình các bạn có danh dự có những cái tiếng tâm của riêng mình nhưng mà bạn là một người bạn tốt à, bạn sẽ là những cái người bạn rất là tuyệt vời có thể chia sẻ có thể cùng nhậu nhẹt có thể là uh, mang là một cái nguồn năng lượng tích cực khi mà ở bên uh, à, các bạn dạy cho người ta một cái câu á là hãy tự tin lên à, khác biệt không đáng sợ ở đây mình khác biệt như thế nào mới là quan trọng đúng không à, các bạn đâu phải cứ đi theo cái lề lối bình thường là là đúng đâu sẽ có người này người kia và cứ là chính mình thì mọi thứ nó sẽ tốt thôi đây là châm ngôn của những cái bạn tụ ba ha ừ. cái lá tám xu này ở đây á nó cũng nói như là các bạn uh, giữ cái lý trí này giữ cái tư duy này và các bạn ờ, đã đúc kết cho mình được rất là nhiều những cái gia tài những cái vật chất riêng à, các bạn có thấy không nha? các bạn chẳng những gom góp được à, tiền bạc vật chất mà các bạn còn có thể dùng cái này để hỗ trợ người khác thì cái lá bài này nó cũng nói là cái độ tuổi của những cái bạn tụ ba mình thấy là khá là lớn ừ, chắc có lẽ là đã đi làm rồi như ở đây mình thấy không thấy cái năng lượng của đi học không em thấy cái năng lượng này là chắc cũng cũng uh, trên 25 mà 25 ngoài ừ, kiểu như cũng đã có thành tựu có gia thế đã đã trải qua rất là nhiều chuyện rồi này bạn có thấy cái lá bài nào cái lá bài à, hai cấp này này với cái lá à, cái lá là Handman á nó cũng nhấn mạnh với mình một điều có vẻ như bạn là một người rất là à, ủng hộ cho cái cộng đồng LGBT hay ta các bạn à, tôn trọng cái giới tính người khác và các bạn cảm thấy cho dù là đồng giới hay là khác giới thì các bạn cũng đều có quyền được yêu thương và được quyền sống là chính mình cái lá cái lá hai có thế giới này hoàn toàn có có thể có những cái điều đặc biệt để tạo nên một cái điểm gì đó rất riêng cái lá The Handman cũng như là cái cái cái cái lá chu cấp này nó nó nhấn mạnh với mình một điều như vậy các bạn có một cái tư duy rất là lạ và thoáng và mới không có đi theo cái lệ lối thông thường à, đó một cái cuộc cải cách ha oh, Swinburne rất là lý trí ha rất là giỏi hùng biện một con người có công việc thâu à bị người ta bị áp chế và bạn luôn bạn giỏi cái nệp quen à, ờ, vua, gậy ừ. bảy cấp ừ, bảy cấp và bay quanh bay quanh đây ra một lần nữa này chính ở đây năng lượng lửa rất là nhiều người khác giới hả có người rất là thích bạn có người thì cực kỳ ghét bạn luôn ở đây cái lá ta thâu đập bộ mình cảm giác như là có người kiểu như bạn là một cái người sẽ rất là dễ yêu hoặc là dễ ghét như những cái nốt nhìn đầu tiên ta có những cái người mà người ta nói chuyện với các bạn có một hai câu à người ta thấy bạn tự nhiên ta thích bạn liền luôn giống như là cái kiểu như là à chân ái mình tìm mấy chục năm trời đã có rồi cũng sẽ có những người á người ta làm gì bạn cũng kiểu giống như là người ta mới thấy như bạn thôi người ta ghét mà người ta ghét ra mặt luôn <laughs> cái lái này nó nó khiến giống như là một một một cái là gọi là cực kỳ dứt khoát luôn á vừa đập vô đã thấy dạ, ừ. à, có người thấy thì bạn khá là lăng nhăng ừ, ở đây chúng ta có lãi 7 cấp nè à, có người um, à, khác giới là nghĩ bạn lăng nhăng các bạn đèo bồng các bạn à, may quen cô này may lựa bà kia tại vì có điều kiện quá mà cho nên chắc nghĩ là cặp ghê nhiều lắm cho nên không thích nó nhưng mà những cái người à, à, mà thích bạn thì lại nghĩ theo cái chiều hướng là ô oh, à, bạn đó giỏi quá chắc đào hoa lắm có nhiều người thích lắm ừ. vẫn là một cái kiểu đào hoa nhưng mà hai cách nhìn khác nhau đúng không tiếp theo ở đây chúng ta có hậu ờ, hậu kiếm nè hậu kiếm á, trong một cái trường hợp nếu mà lời khiêng á thì người khác sẽ đánh giá các bạn là một người có tài hùng biện giỏi các bạn à, có những cái người nói chuyện rất là logic á rất là thông minh à, tuy nhiên những cái người mà không thích bạn lại nói các bạn là già mồm xéo sắc đanh đá chua ngoa ừ. rồi năng lượng của à, vô su ôi xin lỗi phu gậy à, à bay quen à, à, cái này là gọi là gì tùng, tì tùng gậy ừ, người ta thấy có người thích bạn thì người ta sẽ thấy các bạn rất là năng động các bạn rất là nhiệt quyết các bạn là một cái người dám nghĩ các bạn dám làm nhìn nhìn mọi thứ một cái góc nhìn rất là khác và rất là nhiều năng lượng nhưng sẽ có những cái người không thích bạn lại nói các bạn rất là trẻ trâu à, bạn là một cái người làm mà không có nghĩ trước cứ thích hở lên đụng tí là làm không có nghĩ trước nghĩa sau thì ở đây hai cái năng lượng cực kỳ cực kỳ song song luôn giống như là cái tụ hai là cái tụ hai là sẽ là hai năng lượng song song nhưng mà nó không kiểu giống như là sẽ có người thích nhiều hơn là so với người ghét các bạn á nhưng mà ở đây là hai trường phái nó song song và ngang bằng nhau luôn cái số lượng ngang bằng nhau luôn ha trời ơi mình có cảm giác như là cái gì nó cũng có hai mặt cái tụ bài này dịch nó hơi hoang mang một chút và bây giờ mình sẽ rút đánh uh, ờ, những lá tarot để xem cái người đồng giới nghĩ gì các bạn ha à, Tristic vẫn là lá cán cân à, năm gậy wow The Hierophant oh Mười kiến ừ. và hậu à, cái này là su những người đồng giới như vậy bạn hả những bạn già đời và và là một cái người rất là à, cũng là một cái năng lượng song song nữa à, mặc dù là cái trải bài nó nói là những cái điểm tốt những cái điểm mạnh nào khiến cho người khác thích các bạn khi mà tương tác với các bạn á nhưng mà khi mình rút những cái lá bài này mình lại cảm nhận được một cái nguồn năng lượng nó song song như thế này à, cái cái tụ ba ở đây chúng ta có lá trích này nè các bạn có thấy cái cán con không cái cán con thì nó sẽ có hai bên đúng không cái cái cái cái cách người khác người đồng giới những cái bạn đó, nó giống như cái cán con đó là các bạn có um, ờ, bu ờ, su bu su là một người rất là đầy đủ rất là hiểu biết rất là già đời rất là uyên bác ha thông thái nữa à, ờ, có điều kiện à, nói chung là à, bên ngoài à, không biết sao nhưng mà bên trong thì nhiều tiền đó rồi Herophon là một cái người rất là biết điều biết trước biết sau và đã trải nghiệm nhiều à, nãy mình cũng có rút những cái lá bài tarot á mình cũng đã nói là cái độ tuổi của những cái bạn tuổi ba mình nghĩ đây là không đi làm rồi cũng cũng gọi là trải đời nhiều rồi các bạn đã trải qua những cái lần mài dũa trong cuộc sống nhiều rồi ba chạm nhiều rồi cho nên các bạn biết nhiều hả các bạn rất là uh, hiểu biết trong cái cuộc sống nè cái cái cách đối nhân xử thế nó tàn nhẫn rồi nó nó nó hảo mai rồi nó luôn lẹo như nào các bạn đã trải qua rồi hả và justice này nè các bạn rất là lý trí trong bất hai cái lá còn lại là hai cái lá tiêu cực ở trong đây tôi có 10 kiếm và năm gậy tại sao 10 kiếm 10 kiếm ở đây là người ta cảm giác như là người ta nói chuyện với các bạn á người ta sẽ rất là mệt mỏi và rất là cục xúc giống như là các bạn người ta phải dùng hết công sức để mà làm một cái gì đó gọi là quá sức mình á tại vì các bạn quá hiểu biết các bạn quá tài giỏi cho nên những cái người mà đồng giới khi mà tiếp xúc với các bạn á họ cảm thấy mình bị thua kém một cách triệt để một cách tuyệt để luôn á kiểu như là có cố mấy cũng không mặt bạn á kiểu như là nếu mà có cố thì nữa thì cũng giống như nhận lại những cái gươm đao trên lưng của mình thôi tại bạn bạn giỏi hơn người ta nhiều quá các bạn lanh lẹ nhiều quá và không có ngu dại mà đi đối đầu với các bạn đâu ừ, nhưng mà mình cảm thấy có một cái áp lực vô hình khi một người nào đó nói chuyện và tiếp xúc với các bạn một là người ta phải giỏi hơn bạn à, phải giỏi dữ lắm luôn á mới hơn bạn được còn bình thường thì cứ vậy nè kiểu như mà bạn ờ, mình hay cảm thấy như cái lá bài này nó cũng nói về cái sự cực đoan của bạn đó một là các bạn tổn thương người khác cái hai là bạn không muốn ai tổn thương mình hết tại vì các bạn đã trải qua nhiều rồi cái một cái năng lượng nó rất là sắc bén ha ờ. tiếp theo là lá năm gậy nè cái lá năm gậy này nó cũng nói là có một số cái thành phần á không có ghi nhận cái cái, cái sự giỏi của các bạn và nói các bạn là à cố nói đạo lý thích nói đạo lý thích uh, tỏ ra hiểu biết thích uh, thích uh, cố tỏ ra mình uh, mình trải nghiệm mình uh, google gì mình cũng biết trơn à, thì đó cái sẽ có một cái nhóm người hay là một cái một số cái thành phần gọi là không vừa lòng vừa dạ với cái cuộc sống này đi đâu cũng cảm thấy cà khịa sân si gì mới vui á thì những cái người đó nhìn bạn với ánh mắt là thấy bạn hay nói quá nhưng mà không có được gì hết trơn thì mình thấy cái năng lượng của bạn dù sao đi nữa cũng là năng năng lượng của vu su các bạn các bạn người ta cũng muốn làm gì các bạn cũng kệ không quan tâm lắm đâu thì ba cái tụ bài ngày hôm nay luôn mình cảm giác như là bạn cho dù ở trong cái trạng thái nào đi nữa thì các bạn vẫn biết rõ cái giá trị của bản thân mình à, một cái năng lượng lớp do yourself rất là tốt ha thì nói chung là <laughs> cái tụ ba nó hơi à, drama một chút nó hơi à, bon chen một chút thường ừ, à, cái gì mà tốt nó cũng sẽ à, lâu theo hai cái trường hợp à, giống như là một cái kênh youtube này ha à, cho dù à, cái người đó có nổi tiếng thế nào đi nữa thì đăng những cái video lên cũng sẽ có người thích và cũng sẽ có người không thích ừ. và cái số lượng thích nó càng nhiều thì cái lối số lượng mà à, không thích nó cũng sẽ tăng dần đều lên theo luôn đó mà nói vậy nó có không liên quan quá hay không ta <laughs> ok bây giờ mình sẽ rút những lá oracle cho những bạn tụ ba nha cái hồn tiếp theo là lost the subconscious vẫn là những cái lá nói về sự trưởng thành nè tree là một cái cây già đời trưởng thành Pond là một cái mặt hồ yên tĩnh phẳng lặng nhưng mà ở dưới bên dưới cái mặt hồ là cái gì thì không biết và lá cuối cùng là lá cauldron liên kết với những cái lá bài oracle này với cái lá này thì các bạn có thấy cái lá bài uh, make the meal này nè các bạn là một cái người nấu ăn và các bạn biến tấu những cái gia vị những cái nguyên liệu à, những cái công thức thành một cái món ăn hoàn chỉnh mà các bạn thích thì liên kết cái lá bài này với những cái lá bài Oracle mà mình vừa rút á thì mình cảm giác các bạn là một cái người rất là giỏi nên tận cái cái cái cái bạn của hiện tại á là giỏi hơn các bạn của quá khứ rất là nhiều và các bạn tin vào cái năng lượng của mình à, cái lá bon và lá tri hồi nãy mình đã nói ha các bạn rất là trưởng thành không biết ở dưới cái đáy hồ sâu kia sẽ là cái gì và tri ở đây đó các bạn cứng cáp và các bạn mạnh mẽ dần theo thời gian cái lót ở đây á các bạn sẽ chẳng thành trở nên độc hại nếu mà ai có một cái ý định mà nó không tốt với các bạn nhưng mà ở đây chúng ta có subconscious à, cái lá này á nó có nghĩa là lo đửng à, thì người khác sẽ cảm thấy rất là lưng chừng và không có đọc được nội tâm của các bạn bạn là một cái gì đó một cái giống như một cuốn sách ma thuật một cái một cái đường hầm tối mà nó rất là nguy hiểm và người khác sẽ không phải là có thể nào đùa giỡn với các bạn được cho nên bạn sống đến từng tuổi này là cái cái kinh nghiệm những cái trải đời những cái sự kiện vụ việc khóc buồn thương đau ờ, vui cười gì cũng đã trải qua hết rồi cho nên các bạn nhìn cái cuộc sống này với một cái góc nhìn rất là khác và các bạn không còn bàng hoàng như lúc xưa nữa không còn là chú nãy tơ nữa cái, cái nhân tố của những bạn tụ ba là một cái người có thể điều chỉnh những cái cái đường đi nước bước của người khác theo cái ý mình ờ, giống như cái lá macadamia này nè các bạn sẽ sẵn sàng sử dụng những công thức những cái nguyên vật liệu giống như trong đầu mình đưa ra để biến tấu thành một cái món một món ăn một cái à, à, đồ, đồ ăn hay là một cái à, một cái thành quả mà giống như là các bạn mong muốn à, thì đó là cái trả bài của những bạn tụi ba ha lại nếu các bạn có bất kỳ những cái uh, gợi ý nào cho kênh youtube của mình á thì các bạn hãy bỏ lại comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây à, chúc anh ngủ ngon bye bye